Ừ. Kính chào các anh chị, à, quý anh chị, quý nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh chứng khoán Tuấn Tú TTF. Thì hôm nay mình à, à, bản thân Tuấn Tú cùng với anh chị sẽ đi à, phân tích à, chuyên sâu về một chút về à, cái cổ phiếu um, Tasco, tức là mã cổ phiếu là HUT. Thì trước khi vào đầu video á, thì à, mình mong rằng những video này sẽ à, cung cấp được một phần à, cái kiến thức nào đó để giúp anh chị trong quá trình đầu tư của mình và thứ hai nữa là nếu các anh chị thấy video này hữu ích thì hãy à, cho mình một lượt à, hãy bấm nút theo dõi kênh để khi mà mình phát những video mới nhất thì anh chị sẽ nhận được à, những lượt xem mới nhất đúng không ạ và đây thì à, về về Tasco á về đối với hút hiện tại á thì à, mình như mình mình sẽ chia thành hai phần trước à, trước khi tái cơ cấu và sau khi tái cơ cấu thì à, trước khi tái cơ cấu á, thì à, à, Tasco là một trong doanh nghiệp đầu ngành và thuyền trưởng của nó chính là ông Phạm Quang Dũng đây mình à, à, mọi người trên hình màn hình slide có thể thấy được ông Phạm Quang Dũng đúng không? ạ ông là người thuyền trưởng đã dẫn dắt Starco từ một cái xưởng xí nghiệp là một cái đội à, công trình thôi dẫn dắt lên Tasco lên thành một cái doanh nghiệp mà hàng đầu về à, BOT đúng không ạ thì à, từ à, Tasco thì lên sàn từ những năm 2018 ở 2008 và liên tục phát triển đúng không ạ và đặc biệt phát triển mạnh nhất thời vào thời vàng son của Tasco là từ năm 2011 đến những năm 2016 đấy thời mà uh, ngài bộ trưởng uh, bộ giao thông vận tải ông đinh la thăng á, ông cựu bộ trưởng bộ giao thông vận tải ông đinh la thăng thì uh, nhậm chức tư lệnh của tư lệnh của ngành uh, ngành giao thông vận tải đấy thì uh, mình thì không biết là phía sau của ông phạm quang dũng và ông đinh la thăng có có mối quan hệ gì đó tuy nhiên á, uh, cái sự uh, trước qua mà trước cái cái cái quá trình mà tái cơ cấu đó thì uh, nó có sự đồng pha đồng pha trong cái sự phát triển về doanh thu lợi nhuận của Sasco cùng với thùng thời với ông Đinh La Thăng đây đây là hệ sinh thái của Tasco này à, trước đây ấy, Tasco thì tham gia ba mạng chính là dự án giao thông dự án xây lắp và dự án bất động sản thì uh, trong hệ thái sinh thái của Tasco thì có bồn bao gồm 16 công ty lớn nhỏ khác nhau đấy thì nhìn tự chung lại thì Tasco tập trung chủ yếu vào mạng à, xây dựng các công trình giao thông và tham gia vào à, các cái xây dựng các cái, tham gia vào kinh doanh bệnh viện kiểu như vậy đấy thì uh, tham gia các dự án giao thông thì có bao gồm TAS Quảng Bình này, Quảng Ninh, uh, Nam Định này, Hải Phòng này, Nam Thái này Thát Cô 6 này Hùng Thắng Phú Thọ này Thăng Long Thành Công uh, của uh, à, VVETC này uh, dịch vụ Tasco đấy còn tham gia vào mạng bệnh viện thì có thì hospital này uh, bệnh viện mắt cơ sở Hà Nội cơ sở 2 này đấy, An Nhiên đấy An Nhiên Food An Nhiên Food này thì mình nghĩ là chắc là cung cấp các các suất ăn cho các đội đấy đối với dự án xây dựng thì có Foresta Villa này Xuân Phương Poseidon này Southern Building này dự án đô thị cầm mấy ờ, Vân Cam này công ty cổ phần bất động sản Thái An đấy là đây là hệ sinh thái trước của Tasco thấy được phần chia là rất là rõ ràng các bạn thấy là nó chia là ba các cái phòng bàn rất là rõ ràng luôn này đó xây lắp đây là các dự án giao thông này xây lắp này đây dự án bất động sản và uh, ờ, dự án bất động sản này. nó chia ra rất rõ ràng thì uh, trước đây thì uh, Tasco được ờ, mệnh danh là ông trùm BOT các dự án BOT á thì ông Phạm Quang Dũng sinh năm 9, 1954 ờ, ở Hà Nam á, ở, ờ, ở tỉnh Nam Định á, mình xin lỗi Nam Định và từng được giới thiệu là doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng trải qua những ngày tháng mà cơ hàn ngày thường làm công chức đấy cuối tuần này đóng vai lướt xe đi vì uh, cái niềm đam mê kinh doanh đấy à, tuy nhiên á, từ sau ờ, sau từ sau khi mà thời ông đinh gia thăng xuống dốc á, thì ờ, ông thăng ông đinh gia thăng rời khỏi vị trí đó là tư lệnh của ngành giao thông vận tải thì Tasco bắt đầu tình hình kinh doanh áp đặt đó lại có sự thua lỗ đúng không ạ Đấy. các cái dự án giao thông của ông Phạm Công Dũng đều có dự án như đáng chú ý như BOT Mỹ Lộc này tổng vốn đầu tư là 3.801 à, tỷ đồng BOT Thái Bình này 39B Thái Bình thì gần 2.000 tỷ đồng BOT Quảng Bình thì 2.000 à, tỷ đồng dự án tuyến Lê Đức Thọ à, đường 70 Hà Nội nâng cấp cải tạo quốc lộ 10 đoạn quại phòng thì rồi thu phí tự động không dừng VETC là 1.524 tỷ đồng đấy ngoài ra thì Tasco tham gia các dự án bất động sản bởi vì trong quá trình mà thời ông Đinh Nhật Thăng là bộ trưởng thì có một số các cái chính sách như là đội đất lấy hạ tầng kiểu như vậy đấy đây cái, cái sự tăng trưởng của Tasco dưới thời ông Phạm Ngọc Dũng thì gắn gắn liền với ngài cựu bộ trưởng uh, bộ giao thông vận tải ông Đinh Nhật Thăng đấy thì à, các cái thông tin về ông Phạm Quang Dũng và ông Đinh La Thăng thì có, được có viết trên báo á. thì giai đoạn 2011 đến 2016 á, thì ông Đinh La Thăng ngồi ghế nóng của tư lệnh ngành giao thông vận tải này thì Tasco một sợi vàng son thì các dự án BT BOT giao thông của phạm, ông Phạm Quang Dũng được ví như con gà đẻ trứng vàng á. Tuy nhiên thì à, sau khi ông ông Đinh La Thăng rời ghế bộ trưởng á, thì và bị truy tố á, thì kết quả kinh doanh của ông Tasco có sự đi xuống rõ rệt này. Đây, mọi người đây đọc thấy là Ờ, lợi nhuận trước thuế của Tasco đặt định là 2.700 2.786 tỷ đồng và 494 tỷ đồng đấy đến 2020 thì chỉ còn 750 tỷ đồng và lô trước thuế 247 tỷ đồng đấy và ngoài ra còn Tasco vẫn uh, vẫn còn dính rất là nhiều các cái lùm xùm xung quanh uh, các dự án BOT mà đơn vị này, này từng là những cái con gà đẻ trứng vàng của Tasco đấy thì à, mọi người nhìn khi mà các bạn mà nhìn trên cái biểu đồ này thì nhìn trên cái hình ảnh này thì mọi người thấy là có sự đồng pha đồng pha đối với ờ, doanh thu và lợi nhuận uh, của Tasco Đúng không? thì tổng tài sản uh, của Tasco từ năm 2007 tức là bắt đầu từ khi niêm yết uh, từ khi bắt đầu xây dựng công ty đến khi niêm yết đến nay thì có vẫn tiếp tục tăng trưởng vượt bậc tuy nhiên là doanh thu và lợi nhuận thì ờ, nó lại ờ, có một sự biến động khác nó khác hoàn toàn đúng không ạ thì mọi người thấy không ạ doanh thu và lợi nhuận này nó có sự đồng pha với nhau đây từ năm 2016 đến nay thì ờ, đến 2020 thì doanh thu liên tục trượt à, trượt dốc đấy lợi nhuận cũng vậy và đặc biệt là các bạn thấy là lợi nhuận à, từ năm 20 uh, 2016 đến nay là, là lao dốc cực kỳ mạnh lao dốc cực kỳ mạnh đấy từ năm 2016 à, thì lợi nhuận là 490 tỷ đồng tuy nhiên đến năm 2020 nó chỉ còn khoảng là 247 tỷ đồng đấy nó lộ rất là nhiều đây đây là các dự án BOT mà tai tiếng của uh, Tasco như là B, trạm BOT Tân Đệ này, BOT 39B Thái Bình này thì uh, trạm BOT Quảng Bình đấy thì uh, giai đoạn trước các bạn ờ, nếu mà bạn nào mà đọc báo thì thường nghe là các dự án mà tài xế phạt ừ, phạt đối cái BOT á, là họ phạt đối rất là nhiều cách đấy họ đội tiền lệ họ tính toán làm sao họ họ, họ phải đòi rằng ví dụ như họ ừ, ví dụ như là phí phí ờ, phí qua trạm là 33.000 đồng thì họ đưa 34 uh, 33.900 đồng thì họ đưa 34.000 họ phải đòi bằng được 100 đồng đó thì họ mới đi đấy họ tới họ phải đòi là bằng được 100 đồng chứ bình thường là người ta tức là đội tài xế đang gây ờ, cản trợ, cản trợ và gây so khó dậy đối với trạm BOT thì à, buộc trạm BOT phải có nó gây ủn tắc tắc nghẽn giao thông đấy thì buộc một là trạm BOT phải xạ xạ trạm BOT hai á, là phải có những chính sách điều điều ờ, các cái điều chỉnh về chính sách đối với trạm BOT đấy thì hiện nay đến hiện nay thì các cái các cái mà các cái lùm xùm quanh các trạm BOT ấy, thì nó được giải quyết giải quyết rồi thì à, các cái bên cạnh bên cạnh đó thì doanh thu từ lợi nhuận từ à, bất động sản năm 2018 của Tasco giảm mạnh do thực hiện à, các dự án hiện các dự án chậm trễ chưa thể thu hồi nợ chưa chưa thể thu hồi lợi nhuận và vướng phải lùm xùm quanh những sai phạm uh, Xuân Phương Decision và Fordesavilan đấy công bằng nào nói thì à, Sasco hiện vẫn là một trong những doanh nghiệp mà xây dựng à, BOT và hạ tầng giao thông ở khu vực miền Bắc lớn à, và Tasco sở hữu quỹ đất lớn nhiều tiềm năng ở Hà Nội với giá vốn rẻ nhờ có chính sách đội đội đất lấy hạ tầng mà có được thờ, sự, nhờ sự khéo léo của ông Phạm Quang Dũng và giữa thời ông Đinh Gia Thăng là một đơn bộ giao thông vận tải thì năm 2020 thì Tasco lộ cái lực lộ lĩnh lục và đánh dấu sự dốc sâu và đập sâu đậm của đế chế BOT Phạm Quang Dũng thì à, thì à, tuy nhiên kết quả thì à, lộ cái lục trên nó nó nói lên không phải việc uh, không ghi nhận thêm doanh thu lợi nhuận mà từ các dự án bất động sản mới mà chi do chi phí lại lại là cái lại vay lớn này và chi phí hiện ra hiện, triển khai các cái edc e cao và Tasco còn phải trả thêm nhiều khoản chi phí 105 đồng cho thực hiện nghĩa vụ tài chính để, để làm đất dự án cho quy định mới ở liên quan đến tài sản công dù vậy thì các nhà phân tích kỳ vọng là với sự chào lái mới của ông Dũng thì từ thành công trong việc xây dựng vực dậy Tasco sẽ sẽ làm à, Tasco sẽ sớm trở lại thời kỳ tăng tăng trưởng đấy tuy nhiên à, đến hiện nay như thế nào thì mọi người đều biết đúng không ạ đúng là đây là quá trình trước đó thì các dự án ETC tiềm năng á thì có sẽ có lượng ô tô lưu hành tăng đấy, dự án ờ, Mỹ Đình này rồi ờ, có quy hoạch và đền bù giải phóng khoảng 49 ha này quỹ đất được đội từ quỹ đất được đội từ là hạ tầng lấy đất này do dự án ờ, BT Phú Lê Đức Thọ này ngoài ra Tasco còn tiếp tục kháng cáo trong vụ tranh chấp tại khu đô thị Vân Canh trong kịch bản uh, hoàn hảo thì Tasco sẽ được uh, HOD uh, HO chuyển giao 12.870 m2 đất còn thiếu cái dự án này kịch bản đấy thì à, đối với hiện nay thì ông à, Phạm Quang Dũng thì đã rời cái ghế thuyền trưởng của Stasco rồi và thay vào đó là một cái đội ngũ à, đội ngũ lãnh đạo mới đấy nó thay thay máu hoàn toàn và có những đội ngũ này á, họ có có những lợi thế riêng của họ mình mình hy vọng rằng cái đội ngũ này á, sẽ đưa Stasco sẽ sớm trở lại à, đây đây là cái đây là cái về về đoạn này ấy, thì nó là thuộc uh, phần sau của Sasco thì uh, tới mà giai đoạn mà đây thì uh, sau giai đoạn này này giai đoạn khi mà Tasco đặt đáy đây thì ông ông mình có biết được thông tin là ông giai đoạn này giai đoạn khi ông đinh ra thang mà rời ghế đây thì Tasco liên tục trượt dốc trượt dốc đến đoạn này thì đến giai đoạn vùng đáy này thì à, có một cái nhóm nhà đầu tư tài chính xuất hiện và đề nghị mua lại à, chuỗi bệnh viện uh, T Hospital á thì trong câu chuyện này á thì ông Dũng đã đề nghị bán lại nhượng lại vị trí thuyền trưởng là bán lại Tasco cho nhóm nhà đầu tư có cái nhóm nhà đầu tư tài chính mới thì tất nhiên là khi mà xảy ra cái cái đề xuất này thì họ cần phải nghiên cứu thêm thì sau một thời gian nghiên cứu á, nghiên cứu cái tiềm năng của Tasco ạ thì họ đồng ý là sang nhượng lại à, toàn bộ cổ phần từ ông Phạm Quang Dũng sang nhóm nhà đầu tư mới này đấy thì nhóm nhà đầu tư mới này hiện nay là ai chính là đây hồ sơ doanh nghiệp đây thì cái vị thuyền trưởng mới uh, của ông của uh, Tasco chính là ông Vũ Đình Độ rồi ông Nguyễn Danh Hiếu ông Trần Đức Huy ông Hồ Việt Hà ông Nguyễn Thế Minh đấy ông Vũ Đình Độ thì ông Vũ Đình độ này được biết với là thuyền uh, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần nhựa Đồng Nai nhựa Đồng Nai Đấy. và ông Nguyễn Danh Hiếu ông Trần Đức Huy và ông Hồ, ông Hồ Việt Hà và ông Nguyễn Thế Minh thì trong hội đồng quản trị mới của Tasco có rất là nhiều nhân vật uh, làm từng làm uh, trong ngành tài chính Đấy. họ uh, hiện cái tức là hệ sinh thái của Tasco hiện nay nó khá giống với các cái hệ sinh thái của um, của GEX của ông ờ, của chủ tịch ờ, Nguyễn Văn Tuấn thì hai ông này có đặc điểm chung là gì đặc điểm chung của hai cái hệ Sasko và GX e là à, các vị lãnh đạo này còn rất là trẻ à, xuất thân từ niên năm 1980, x đấy còn rất là trẻ và có hiểu biết sâu sắc về tài chính có hiểu biết sâu sắc về tài chính đúng không ạ thì qua đó qua cái biểu đồ này mọi người thấy thấy là à, cái thời thì đỉnh cao của ông ông Phạm Quang Dũng á, thì cổ phiếu của Sasko sau khi chia thì nó cũng loanh quanh chỉ khoảng là 12.000 đồng một cổ phiếu nhưng đến thời ông của ông ông Độ thay ông Độ làm à, ông Độ đã thay thay thay máu ban lãnh đạo mới thì cái đỉnh cao của Tasco là lên 54.000 một đồng một cổ phiếu đấy và giá cổ phiếu có sự tăng trưởng vượt bậc đúng không ạ thì trong uh, giai đoạn thì hiện uh, vừa rồi á có thị trường có downtrend tuy nhiên Tasco cũng chỉ là rơi về với vùng mức hỗ trợ là khoảng à, vùng giá 23 ngàn và sau đó hồi lên rất là tốt đúng không ạ hồi lên rất là tốt đây mọi người thấy không nó hồi lên này thì cái biên dao động của nó này biên dao động nó khá à, nó rơi xuống sau đó nó hồi lên sau đó biên độ nó dao động nhẹ nhẹ dần dần dần dần dần và biết đầu mình nghĩ là sắp tới có, khả năng là Tasco nó sẽ bứt thoát lên đấy và nó không có rơi quá sâu không quay là không quay về vùng giá bên dưới này đây không quay về vùng giá bên dưới này đúng không ạ và các bạn thấy là sau khi mà các bạn nhìn thấy cái von cái cột von này von và khối lượng nó khác nhau hoàn toàn đây cái này cái đoạn cái cây này là cái giai đoạn mà ông ông phạm quang dũng đã chuyển giao doanh nghiệp ừ, bắt đầu chuyển giao doanh nghiệp sang cho ông vũ đình độ à, ông đúng rồi cho nhóm tài chính của ông độ đấy thì Tasco có một cái lượng thanh khoản nó tăng nó tăng hoàn nó khác hoàn toàn so với cái thời mà ông Phạm Ngọc Dũng làm đúng không? mọi người thấy không đúng không thanh khoản nó khác hoàn toàn luôn ở những cái giai đoạn trước thì hầu như dạ, doanh nghiệp Tasco hầu như không có thanh khoản hầu như không có thanh khoản đây đó người ta vào phát là cái thanh khoản nó tăng lên này nó tăng lên hoàn toàn luôn nó khác biệt hoàn toàn luôn và giá cổ phiếu liên tục tăng tăng trưởng vượt bậc luôn mọi người thấy không ạ đó thì à, các cái nhà lãnh ban lãnh đạo mới của Tasco á, là có chuyên môn rất là sâu sắc về tài chính đấy thì ở, à, ở hiện tại nha cái hệ sinh thái của Tasco nó bao gồm là gì à, hệ sinh thái mới của Tasco bao gồm à, các cái doanh nghiệp về à, gồm ba ba đứng đứng đứng trên ba ba chân kia đấy là đầu tiên là hạ tầng thứ hai là bất động sản thứ ba là phân phối uh, ô tô ô tô ngoài ra thì Tasco hiện tại đang uh, đang dự tính là tiến vào một mạng gọi là mạng bảo hiểm đấy, mới đây thôi nha cái mạng mới bay mới đây thôi Đó. thì uh, các cái mạng mà làm BOT á, làm um, hạ tầng á, như thì có Tasco sẵn rồi còn uh, cái mạng mà bất động sản á, hiện tại uh, ờ, Tasco đang là thành lập uh, ờ, Tasco Land đó thì Tasco Land mình nghĩ là sẽ kế thừa các cái dự án của uh, uh, của của uh, kế thừa các dự án trước của Tasco á, uh, trong, trong tận dụng các cái các cái phần đất đúng không ạ các cái phần đất đất dự án mà ngày trước mà ông Phạm Quang Dũng đã để lại để kinh doanh bất động sản thứ hai mình nghĩ là có thể mở rộng có thể mở rộng thêm hoặc là kết hợp vào thêm à, nạp kết nạp thêm vào trong hệ sinh thái bất động sản một số các cái công ty khác mình lấy ví dụ như Ninh Văn Bay kiểu như vậy đấy và hiện tại đối với hiện tại thì Tasco đã loại cái mạng uh, bệnh viện cái mạng bệnh viện đã khỏi uh, hệ thống kinh doanh của mình thay vào đó là kết nạp mạng bảo hiểm và nạp mạng ờ, phân phối ô tô thì để mà ừ, để mà tham gia vào mạng phân phối ô tô thì Tasco đã à, phát hành à, cổ phần phát hành thêm cổ phần để mua 100% của Savico Savico á đấy thì đây là cái cái cái ma trận sự chính của hệ chính sách Tasco này mọi người thấy không ạ đây ông Vũ Đình Độ là chủ tịch của uh, uh, qua DNP tức là Đồng Nai Plastic ấy. À, đấy bên cạnh hiện tại có nó hút để công ty của ờ, cổ phần du lịch ờ, Đinh Văn Bay thì BC9 này ờ, công ty cổ phần xây dựng số 9 này BC9 này à, dịch vụ tổng hợp Sài Gòn Savico này đấy. rồi công ty cổ phần đầu tư và phát triển y tế Việt Nhật GVC đấy. thì cái hệ cái hệ sinh thái này đã từng là một thời Ờ, trước khi mà giai đoạn tháng 4 năm nay năm 20 tháng 4 năm 2022 ấy, thì đã có một cái đợt tăng giá cực kỳ mạnh mẽ cực kỳ mạnh mẽ đấy rồi hiện nay thì ông trước đó thì ông Hồ Việt Hà là phó chủ tịch của Đồng Nai ờ, nhựa Đồng Nai ờ, nước nước của nhựa Đồng Nai nhưng mà nay qua làm chủ tịch của Tasco thì hiện tại là hiện tại là đã, uh, lại cho ông Vũ Đình Độ tức là thật ra thì đó là cái một cái thao tác kỹ thuật thôi cái thao tác kỹ thuật thôi thì chính xác vẫn là chủ tịch của Tasco hiện tại vẫn là ông Vũ Đình Độ đây thì mới đây là cái thông qua kế hoạch tăng vốn thì hoán đổi 100% 100% cổ phần vốn góp tại SVC Holding thì công công ty mà sở hữu 51 54,1% cổ phần của Savico á thì uh, Savico thì Savico sở 100% cổ phần của Savico Hà Nội này, 80% cổ phần của Savico Bắc Âu này. Tức là FSC sở 51% cổ phần của Savico và 5 100% của Savico Hà Nội, 80% của công ty cổ phần Savico Bắc Âu, ô tô Bắc Âu hay là Volvo Việt Nam á. Rồi à, ngoài ra còn sở, à, sở hữu cổ phần của um, cái gì có gì ở Đà Nẵng á thì ờ, có một sự đồng pha đồng điệu như vậy tức là mình nghĩ là các nhóm nhà đầu tư này cũng xuất xuất thân xuất thân ờ, từ các doanh nghiệp tài chính đấy thì thành công ờ, trước Satco có Galex rồi Masan hay là Bamboo Capital đều các sử dụng các chiến lược về M&A này để thâu tóm các doanh nghiệp đấy thì cùng là các doanh các doanh nhân trẻ 8x như tham vọng đấy thì ờ, có bắt ờ, ông à, anh độ anh vũ đình độ á, thì đang ờ, các đi những bước đi mà à, khá giống với Gelex của ông Nguyễn Văn Tuấn đấy thì hiện tại thì ông Tuấn cũng đã nắm trong tay hai doanh nghiệp tỷ đô là Gelex và VGC bằng các cái bằng các cái cách mua lại đấy mua lại hiện tại thì việc VGC đã thuộc là công ty con của Gelex tức là Gelex đã chiếm hơn 50% cổ phần của uh, vì uh, Biglacera và điểm chung của các cái lãnh đạo này thì đều ờ, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đó phía trong ừ, ngày trước có Bamboo Capital thì ông chủ tịch Hồ Nguyễn Hồ Nam từng là sáng lập đồng thời là chủ tịch của công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Trương Tín à, SBS đấy Ông Vũ Đình Độ có nhiều năm kinh nghiệm và làm việc tại à, KPMG. Đây. Đây là cái ma trận à, ma trận của à, của Tasco hiện tại. Cái bức ảnh này là mình lấy ở trên cà phê ép nha mọi người. Cho nên có cái logo cà phê ép này mọi người thấy không ạ? Đây. À, nhựa Đồng Nai à, CMC, nhựa Đồng Nai Water này, đầu tư này rất là nhiều. Ninh Vân Bay thì sự rất là trồng chéo Sasco này sở hữu ờ, SCV Holding rồi Tasco là sở hữu của địa đồng nai nữa đấy và chung con nó có đặc điểm chung là chung cái ban lãnh đạo chung mặt lãnh đạo đấy rồi à, tiếp theo là về mã ô tô mã ô tô nha thì Tasco sở hữu SCV Holding là hiện là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực mà kinh doanh ô tô hàng đầu ở Việt Nam á, thì ờ, có showroom là Savico uh, ô tô Bắc Âu Volvo này Đà Nẵng có Ford này đấy đường Ford này mình nhớ là không lầm là ở cái đoạn giao lộ 30 tháng 4 á ngay cái góc ờ, cái góc ờ, đẹp nhất gần ngay ờ, sân bay quốc tế Đà Nẵng không phải là đường Nguyễn Văn Linh mà nó là đường đường gì mình quên mất rồi mình mình quên mất cái đường này nhưng mà cái vị trí nó rất là đẹp cái cái cái cái showroom nó rất là đẹp đấy ở ờ, ngoài ra còn SCV Holding còn sở hữu tham gia đầu tư nhiều dự án bất động sản nữa trung tâm thương mại và nhà văn phòng dự án khu, địch, khu, khu du lịch à, nghỉ dưỡng gì đó à, ở những vị trí đắc, rất là đắc địa à, đây SCV thì sở hữu uh, à, SCV uh, à, ờ, dịch vụ tổng hợp Sài Gòn SCV tổng uh, tổng công ty cổ phần Savico Hà Nội Bắc Âu đấy thì uh, Savico lại sở hữu là cái trung tâm Savico Mega Game Mega Mall tại Hà Nội với 4,6 a trung tâm thương mại Savico Đà Nẵng 4.739 ờ, mét vuông là trung tâm thương mại Savico Cần Thơ hơn ờ, gần 3.000 mét vuông ở ờ, khu dân cư Long Hòa Cần Giờ đấy 29,8 hecta thì Ờ, có người ta đó có liệt kê một loạt các cái dự án này các bạn thấy không ạ thì qua thông qua cái việc mà sở hữu cổ phần của Savico á, thì uh, Tasco đã nắm uh, một cái lượng quỹ đất được gom thêm một lượng quỹ đất rất là lớn từ Savico đúng không ạ các bạn thấy không ạ Phổ Quang này 9.000 mét vuông rồi Sơn Trà rồi văn phòng 91 Pasteur đấy hơn 1.000 mét vuông thì uh, những năm ngoái thì dịch nhà dịch giá rất nặng nề đúng không ạ tuy nhiên Savico thì vẫn ở ờ, uh, SCB Holding còn vẫn còn doanh thu vẫn mang về là 2 ngàn 27 ngàn tỷ lợi nhuận tỷ và lợi nhuận trước thuế là 408 tỷ đồng trên năm 2021 đúng không ạ thì đây là đây là cái bảng kết quả kinh doanh của Tasco này mọi người thấy không ạ năm 20 những giai đoạn vừa rồi ấy, thì sau khi mà chuyên uh, sang ban lãnh đạo mới ấy, thì có một sự bứt thoát lên đấy kể từ khi sao chuyển sang ban lãnh đạo mới có sự bứt thoát lên mọi người thấy mà doanh thu này à, giai đoạn ông phạm quang dũng à, sau khi ông đinh la thăng rời khỏi um, vị vị trí thuyền trưởng của à, bộ giao thông vận tải lãnh đạo à, cái là, là gì ờ, tư lệnh ngành đấy thì cái doanh thu và lợi nhuận của Tasco giảm dần giảm dần giảm dần và lợi nhuận giảm dần đến lúc năm 2020 ấy, thì lợi nhuận bắt đầu ờ, doanh thu giảm và lợi nhuận bắt đầu âm tuy nhiên sau khi chuyển qua qua các ban lãnh đạo mới thì doanh thu bắt đầu tăng trở lại và lợi nhuận cũng dương lợi nhuận dương thoát ờ, thoát khỏi án ờ, lợi nhuận âm đúng không ạ đây thì năm ngoái thì có sự biến động lớn của, của nhóm cổ đông nhựa như nhựa đồng nai này DN Vcorp trở thành cổ đông chi phối sau khi mua phát hành riêng lẻ này và có sự chuyển giao vị trí chủ tịch tướng Phạm Quang Du sang ông Hồ Việt Hà này đúng không ạ thì Tasco đã thoát thoát khỏi các cái công lĩnh vực mà nó mang lại ít lợi nhuận ít lợi nhuận mà tiêu hao nhiều tiền kiểu như vậy hoặc là năm không nằm trong hoặc là những cái doanh nghiệp này nó không nằm trong cái định hướng chiến lược sắp tới của đơn vị này thì người ta uh, tìm các đối tác người ta chuyên giao lại các đơn vị đó như các đơn vị y tế đấy thoát uh, tầm thoát đó vốn khỏi các công ty không nằm trong những lĩnh phát triển như lĩnh vực xây dựng và y tế bởi vì các bạn biết là những công những lĩnh vực xây dựng á, thì uh, mình thấy là biên lợi nhuận nó mỏng và y tế vậy y tế mình mình thì không hiểu nhiều nhưng mà mình thấy là nó rất là phức tạp mình thấy ít ít các cái công ty mà thuộc nhóm ngành mà y tế mà nó có tiếng ở trên mạng đấy và chuyển nhượng uh, toàn bộ gom gót tại công ty cổ phần tại công ty công ty trách nhiệm hữu hạn uh, T Hospital Đấy. thì nhờ cái các cái mà tinh gọn các kết quả đầu tư thì lợi nhuận doanh thu lợi nhuận nó khởi sắc trở lại đây mọi người đọc này. để tính chung là năm 2021 thì công ty à, đã báo doanh thu thuần tăng lên 16 phần trăm lên 800 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 48 tỷ đồng tức là dương có dương trong khi năm trước lộ 243 tỷ đồng thì ở trên đây mọi người thấy không? ở những năm trước là giai đoạn này lỗ 243 tỷ đồng còn năm đúng ở năm 2021 thì có lợi nhuận dương trở lại này đấy và thông qua đề án phát triển thương hiệu Tascoland này nhằm quản lý tất cả các dự án bất động sản hiện hữu và hợp tác với Savico để khai thác và tối ưu các quỹ đất của các đơn vị thành viên đó thì cái cái hệ sinh thái này nó chung nó chung nó chung tức là sau mình nghĩ là sau này người ta sẽ gom lại cả ninh um, vận bay rồi à, gom lại gom các đơn vị này lại một đơn vị quản lý chuyên về quản lý bất động sản đấy thì Tasco ờ, cũng có các quỹ đất từ ở ờ, thời ông Phạm Quang Dũng để lại ấy, ngoài Hà Nội này trong ờ, trong Sài Gòn có rất là nhiều dự án ở hà Đà Nẵng nữa rồi, quản lý scb Holding nữa scb ấy, còn quản lý các cái bất động sản của scb nữa nó thuận lợi cho việc công, công tác quản lý đó trên đây là cái hệ sinh thái của Tasco thì uh, chúng tiếp theo là chúng ta sẽ đi uh, đi qua là về các cái báo cáo về lợi nhuận rồi uh, diễn biến giá cổ phiếu sắp tới như thế nào Đấy. thì ở trên uh, trên cái uh, trên uh, phần tổng quan này mọi người thấy là được trên đây nó có thể hiện là báo cáo về doanh thu lợi nhuận Ờ, khi này các bạn mà xem thì đó là báo cáo doanh thu lợi nhuận từng năm thì hiện tại là từ quý đây là các bạn từ quý các bạn sẽ nhìn rất là rõ ràng hơn ờ, nó chi tiết hơn đúng không ạ thì ờ, ở quý 1 quý 1 2021 thì nó doanh thu lợi nhuận nó nó ít dần ít dần ít dần ra đến quý 4 thì nó sẽ tăng cuối năm thì sẽ tổng kết còn các bạn phải so so từ quý 1 2020 21 đây doanh thu từ à, là 236 phết 980 này đây lợi nhuận này 1747 này tổng tài sản và chúng ta quan tâm cái doanh thu và lợi nhuận này lợi nhuận quý 1 thì âm 2021 thì âm này đây tuy nhiên á sang quý 1 2022 ấy, doanh thu lại tăng này mà lợi nhuận cũng tăng ờ, tăng đột biến này từ từ con nó âm thành con số dương tức là mọi người thấy là cái ban lãnh đạo hiện tại rất là tốt đúng không ạ ờ, người ta cái đường hướng lãnh đạo này hiện tại rất là tốt đúng không ạ tinh gọn lại bộ máy à, tức là tham gia vào những cái thị phần mà à, định hướng công ty nó sinh ra lợi nhuận còn cắt gọn những cái bộ phận cái những cái thứ mà nó thừa thẹo thừa thãi hoặc là nó không mang ít lợi nhuận mà mang tốn nhiều chi phí hoặc là nó nằm ngoài cái định hướng phát triển công ty tóm lại là như vậy đấy đây các bạn thấy không ạ này doanh thu lợi nhuận này Để mình bật lại đây doanh thu là 23 236,9 này đây là 239 này Đấy, có sự tăng trưởng nhẹ doanh thu doanh thu thì có thể tăng trưởng nhẹ nhưng mà lợi nhuận á, thì lại à, lại là một chuyện khác sau khi cùng kỳ cùng kỳ thì lỗ 24 tỷ từ các à, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ thì âm 23 24 tỷ này trong khi cùng kỳ á, thì dương đến 88 tỷ này 89 tỷ đấy lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 114,086 ờ, ờ, tỷ đó ROE ROE là quý 1 là năm 2021 thì là âm 10,36 thì quý 2 ờ, hiện tại nó là 36,76 tỷ đúng không ạ nó rất là dương rất là giỏi qua đó các bạn có thể thấy là cái ban lãnh đạo mới của Stasco rất là tài giỏi đúng không được uh, điều hành bởi những đầu bộ óc tuy là trẻ nhưng mà cũng rất là dày dặn các kinh nghiệm trên uh, thị trường tài chính đây đây là bên đây là các phần tổ có trả có tức và trả tiền mặt uh, trả trả có tức ở ờ, những giai đoạn vừa rồi và đây là những thông tin mà mới nhất để các bạn thấy là uh, Tasco đã ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán này công ty trách nhiệm hữu hạn uh, BDO này thoái vốn khỏi uh, TTL à công ty à, Thăng Long hả thoái vốn khỏi TTL vì nó không hiệu quả thì uh, nằm ngoài cái chương trình phát triển của công ty thì thoái vốn rồi à, ngoài ra thì uh, Tasco tham gia vào uh, công ty bảo hiểm Đấy, rụt dịch là tham gia vào lĩnh vực bảo hiểm Đấy thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phân tích các cái ờ, biểu đồ của Sasco đây thì ờ, khi nãy chúng ta ở ờ, đoạn này, đoạn này chúng ta nói đúng không ạ thì sau khi chuyển giao từ ông đơn từ sang cái ban lãnh đạo mới Sasco giá cổ phiếu nó cái giá trị công ty đó nó nó đã phản ánh vào giá cổ phiếu rồi đấy thì hiện tại Tasco <clears throat> đã tăng tăng trưởng rất là đoạn này tăng trưởng nóng này sau đó nó chỉnh xuống thị trường điều chỉnh nó chỉnh xuống này mình gọi đây là quá trình đẩy giá và làm giá cổ phiếu của đội tài chính đấy đây thì à, các bạn thấy là Statsco có sự giảm giá này sau nó kiệt cung sau đi lên này đi lên đó và nó là chỉnh tiếp chỉnh từ à, mấy bạt ba xuống 10 còn 22 gần 10 giá và cái biên độ giảm cái biên độ chỉnh nó cần càng ngày nó càng hẹp lại càng ngày nó càng hẹp lại các bạn thấy không ạ nó càng hẹp lại đây nó chỉnh hẹp dần hẹp dần hẹp dần mình nghĩ là mà cái cái cái khối lượng cái von nó khối lượng nó ít dần nó không còn nhiều nữa cái lượng khối lượng hiện tại nó giao dịch cũng tầm tầm tầm này thôi nó không có nhiều hơn đấy thì mình nghĩ là Tasco trong những phiên sắp tới nó sẽ bứt nó sẽ đi nó sẽ có những đợt bứt thoát lên và có thêm một cái yếu tố nữa là mình hiện tại từ nay đến cuối năm thì uh, uh, chính phủ Việt Nam mình nhá, đang uh, ưu tiên giải ngân đầu tư công đúng không ạ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư hạ tầng đây mà tăng ờ, tăng cái lượng mà rải rải cái dòng tiền ra ngoài bởi vì các bạn biết là hiện tại ờ, các cái nước ở ờ, châu Âu Mỹ người ta đang thắt chặt tiền tệ mà Việt Nam là có một sự nó đi trệ hơn các quốc gia kia đó. thì trong giai đoạn đợt dịch ấy, thì họ đã giải ngân xong rồi trong khi Việt Nam giai đoạn này chưa giải ngân được thì chính phủ đang thúc ép để giải ngân nhưng mà nó vẫn chưa chưa nó nó ở những cái khâu khúc mắc ở những cái cấp, ở cấp địa phương trung ương tiền dạng ngân này đó chỉ cần các ông tỉnh ra là chúng tôi đưa tiền cho tôi nhưng mà các ông, các ông địa phương là các ông chưa làm được đúng không ạ và các ông cũng sở các ông cũng lén tại vì nó là cơ chế của Việt Nam mình cho nên chúng ta phải chấp nhận đó thôi thì mình hy vọng là từ nay đến ờ, cuối năm thì ờ, các hoạt động giải ngân trong hoạt động đầu tư công nó được tăng cường hơn và có một cái lợi thế nữa là mình để ý thấy là Tasco là đang đang là đi đầu trong lĩnh vực mà giao thông à, gọi là giao thông không chạm đó. tức là thay vì các ngày xưa là à, giao thông không chạm tức là etc <coughs> thì ngày xưa thay vì đi qua các trạm thì tài xế phải đứng lại thu tiền à, đứng lại mua vé rồi à, nhân viên thu tiền rồi thối tiền nhưng mà nay thì không cần đúng không ạ tài xế chỉ cần mua một cái gói nào đó à, nạp sẵn đồng tiền trong một cái tài khoản và chỉ cần cứ đi qua trạm thì nó đi qua trạm thì nó sẽ tự động trừ Đấy, nó sẽ tự động từ tiền trong tài khoản nó và nó sẽ báo liền ngay về trong điện thoại của ờ, người ờ, sở hữu cái xe đó đấy thì đây là một trong những cái mà uh, ở Việt Nam mình nghe thì có nó có vẻ mới mẻ nhưng mà ở nước ngoài người ta đã sử dụng từ lâu rồi vì kia là Việt Nam mình chậm chậm chạp trong việc đưa vào vận hành hệ thống này đấy. Việt Nam mình thì mình thấy là hầu như cái gì cũng tệ hơn các nước khác trên thế giới rất là nhiều thì uh, mình mong là Tasco uh, với sự dưới sự lãnh đạo mới của ban lãnh đạo mới nhất là từ anh Vũ Đình Độ thì Tasco sẽ có được sự chuyển biến mới trong hoạt động kinh doanh của mình đấy đặc biệt là nó có sự mình thấy là có sự dấu hiệu cỡ sắc rồi đó có dấu hiệu cỡ sắc rồi đó đấy sự sắp xếp lại đấy thì mình hy vọng là sắp tới hy vọng là được sẽ thấy Zasco đấy bay cao vươn cao hơn nữa trong lĩnh vực ờ, hạ tầng rồi bất động sản và phân phối ô tô ờ, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của mình thì nếu các bạn ờ, có những câu hỏi nào hay là những cái gì đó chuyên sâu thì ừ, mong là các bạn đóng góp ở dưới video này